Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Bắc Ninh 2 Cô Ngô Thị Lã, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Tiên Du Chị Nguyễn Thị Tươi, trưởng phòng kinh doanh Bắc Ninh 37 Cùng toàn thể là quý bà con cô bác và các anh chị đã có mặt trong buổi lễ chi trả của công ty về nhân loại Dachira Việt Nam ngày hôm nay rất là xin được vinh dự chào đón tất cả các anh chị và quý bà con cô bác vâng phút hoạt động bắt đầu vâng bây giờ bạn tổng thể con chị xin mời các bạn vâng. à, thưa toàn thể các anh chị được trân trọng kính mời chị ờ, Nguyễn Thị Hồ, giám đốc văn phòng tổng đại lý ở Đài Chi Bắc Ninh 2 liên tục quyết định chi trả cũng như làm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Và ờ, chúng tôi cũng xin phép là gia đình uh, trong buổi chi trả ngày hôm nay sẽ có một số hình ảnh chúng xin phép uh, để mang tính chất là chúng tôi uh, truyền thông hơn nữa quyền lợi ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đến với các chị. Nên là xin phép sẽ có một số cái thông tin được đăng tải uh, lên uh, các cái trang thông tin của các bạn để giúp cho các anh chị có thêm được một cái hiểu hơn nữa về bảo hiểm nhân thọ và xin mời chị Nguyễn Hồng Sau đây tôi xin phép uh, đọc thông báo quyết định quyền lợi và chi trả quyền lợi của khách hàng uh, Nguyễn Thị Ngạn. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 9 năm 2020 thông báo về việc hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm ký gửi quý khách hàng Nguyễn Thị Lý, hàng thừa kế thứ nhất và đã được gia đình ủy quyền tại thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh. Hợp đồng bảo hiểm số 1245564 tên mua bảo hiểm Nguyễn Thị Ngạn. Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Đai Chi Lai Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tử vong ngày 2 tháng 8 năm 2020 của bà Nguyễn Thị Ngạn. Căn cứ các điều khoản đã ký trong hợp đồng bảo hiểm số 124 5564, quyền lợi bảo hiểm được giải quyết như sau. 1. Thanh toán quyền lợi bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao cho trường hợp tử vong số tiền bảo hiểm 121 triệu đồng thanh toán quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020 một ngày làm viện 100.000 đồng nhân với một ngày là 100.000 đồng thực nhận 121 triệu 100.000 đồng hai thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm Chúng tôi đề nghị bà Nguyễn Thị Lý, người được chỉ định làm bên mua bảo hiểm mới, hoàn tất phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng bảo hiểm. Chúng tôi sẽ thực hiện chuyển bên mua bảo hiểm mới khi nhận được chứng từ nêu trên. Bên mua bảo hiểm mới sẽ có toàn quyền bộ, quyền lợi và nghĩa vụ đối với hợp đồng bảo hiểm số 124 5564 theo như quy định trong nguyên tắc điều khoản và nhận toàn bộ số tiền của bên mua hợp đồng bảo hiểm của Nguyễn Thị Ngạn chuyển qua. Do bà Nguyễn Thị Ngạn đã qua đời nên các sản phẩm bảo hiểm bổ sung của bà Nguyễn Thị Ngạn trong hợp đồng bảo hiểm số 124 5564 đã chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 8. Thưa, vâng, chúng tôi biết rằng sự qua đời của bà Nguyễn Thị Ngạn là sự mất mát rất to lớn đối với gia đình và người thân Chúng tôi xin chia buồn và mong gia đình quý khách hàng sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Trường hợp quý khách hàng cần trao đổi thông tin, xin vui lòng liên hệ với các văn phòng và các trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc. Trân trọng, kính báo, thay mặt công ty bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Lai Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc nghiệp vụ Văn Thiên Hải xin trân trọng kính cơ ờ, giúp Tuấn là uh, đến tiền cũng là phải hỗ trợ khách hàng để kiểm tiền thưa quý vị ờ, tham gia bảo hiểm không ai mong muốn là chúng ta sẽ gặp rủi ro và không ai mong muốn chúng ta nhận số tiền bảo hiểm này tuy nhiên thì cái việc chúng ta có tham gia bảo hiểm hay không tham gia bảo hiểm rủi ro và có sự khác biệt là nếu mà không có một hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp những người chủ của trong gia đình gặp rủi ro như vậy những người thân yêu còn lại có thể gánh vác những khoản tài chính và có thể lo cho những khoản ờ, xin hỏi anh đã nhận đủ tiền chưa ờ, anh anh chưa anh Hoàng anh Hoàng ờ, vâng cảm ơn anh Hoàng ờ, xin mời anh Hoàng anh chị em tới đây một nước Ờ, anh Hoàng đã nhận được một kiện rồi đúng không? Ở ờ, nhân cái sự kiện ngày hôm nay thì uh, cũng xin phép là đầu tiên là xin được chia buồn uh, cùng anh và gia đình. Ờ, những cái bất mát của gia đình rất là lớn lao. Chúng tôi cũng xin phép được uh, buồn cùng anh và gia đình. Ở nhân cái sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là uh, uh, thay mặt uh, mời anh có đôi lời chia sẻ phát biểu đến toàn thể quan anh chị ở trong quá trình khi mà tham gia đầu bảo hiểm thì cũng như là giải quyết quyền lợi bảo hiểm thì còn những khó khăn gì không hoặc là bài speech ờ, thủ tục tiếng nó dườm dài hay không để toàn thể các anh chị chúng ta cùng uh, nghe và cùng uh, hiểu hơn và hiểu đúng không? Xin mời mọi ạ. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa bà con cô bác, kính thưa ban giám đốc công ty bảo vệ công cộng Chi tên cháu là Nguyễn Hoa cháu là con trai của mẹ ngạn mẹ cháu có tham gia bảo hiểm của ba công ty khác nhau từ hơn 10 năm nay vì mẹ cháu luôn ý thức được rằng trách nhiệm của mình đối với gia đình là rất lớn ngày mùng hai tháng tám vừa qua không may trên đường đi làm về mẹ cháu gặp tai nạn giao thông và đã không qua khỏi khi nhận được tin đại diện của ban công ty bảo hiểm đã đến thăm hỏi động viên gia đình đến ngày hôm nay thì cả ban công ty bảo hiểm đã chi trả số tiền bảo hiểm cho gia đình cháu theo đúng hợp đồng đặc biệt người đã tận tâm đi lo hồ sơ giấy tờ để lộc và ba công ty là cô tươi và chị hằng cô và chị đã giúp em cháu làm với bên công an và lấy hồ sơ bệnh án tại bệnh viện và sau đúng 10 ngày nhận đủ hồ sơ của công ty bảo hiểm đại chi có quyết định chi trả cho gia đình cháu theo đúng hợp đồng cam kết không biết nói gì hơn cháu thay mặt gia đình cảm ơn ông chú tượng của cháu người đã luôn ở bên lo cho chị em cháu cháu cảm ơn ông bà cô bác trong họ cảm ơn bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình cháu cũng cảm ơn công ty bảo hiểm đa chi đã thực hiện đúng cam kết của mình trong hoạt động cháu cảm ơn công tươi chàng cùng các anh chị em trong công ty đa chi đã hết sức nhiệt tình hỗ trợ gia đình cháu được thanh toán nguồn lợi nhanh nhất cháu xin cảm ơn ạ kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo địa phương kính thưa các đồng chí đại diện cho ban giám đốc tôi đại diện và kính thưa toàn thể bà con trên lưng thì là một thành viên được tới từ lễ thi trại bảo hiểm thọ đa chi của đa chi việt nam cũng là thành viên của gia đình nạn nhân thì trước hết thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí cán bộ công nhân viên chức của công ty đại trì cái hai là được sự nhiệt tình tham gia có mặt của bà con địa phương để thấy rõ cái sự quan tâm của công ty và cũng như quyền lợi của những người được tham gia bảo hiểm thì thực chất trong cái lĩnh vực này chúng tôi cũng là đại diện của cá nhân gia đình xin chân thành cảm ơn sự quan quan tâm đi sâu đi sát của công ty kể từ khi sau khi cháu tôi xảy ra tai nạn công ty đã về cái các chi trả và một cách rất là thuận lợi quan tâm tới cái chuyện gia đình xin thay mặt gia đình xin cảm ơn công ty rồi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt của bà con cô bác ở đây chúc công ty ngày càng làm ăn thịnh vượng phát đạt xin cảm ơn các quý Bye.